à, có nghĩa là học đại học để làm gì gọi là học đại học ra không có việc làm rồi ờ, học là chỉ là tấm bằng thôi kinh nghiệm thực tế mà là quan trọng gì đó là, là thì cái điều đó nó cũng không đúng đó nghe các bạn thì à, mình chia sẻ với các bạn như thế này à, để thành công được á, thì chúng ta phải có à, ba vấn đề đó là một là tiền hai là tài ba là sắc các bạn nếu các bạn có nhan sắc thì các bạn có thể kiếm tiền bằng nhan sắc thì cũng sẽ kiếm được rất là nhiều tiền Ờ, các bạn ờ, có tiền tiền ở đây có nghĩa là từ ờ, ông bà cha mẹ để lại cho các bạn một số tiền rất là lớn khủng khiếp à, thì các bạn cũng không cần phải đi học làm gì ở thứ ba đó là các bạn có tài thì tài ở đây sẽ có hai hai hai hai, hai loại đó là tài năng tài năng giống như là ca hay hát hay à, nghệ sĩ đó các bạn ừ. thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và cái việc tài còn lại đó là cái tài năng lực học tập là cái năng lực của các bạn thì cái tài này các bạn à, phấn đấu được các bạn tự học được các bạn tự rèn luyện được ừ. thì à, việc mà đi học á thì đó là cái điều tất yếu của các bạn à, tại vì mình đi học ở trong trường á thì à, sẽ được kiến thức mình có thể học ở ngoài hoặc có thể học ở trong trường à, nhưng mà mình nên đi học ở trong trường tại vì sao tại vì nó sẽ có các bằng đó là để mà xã hội người ta công nhận xã hội người ta công nhận và à, nó, nó sẽ dễ dàng hơn những cái người học ở bên ngoài học bên ngoài nó rất là khó các bạn những cái người thật sự có tài năng á, người ta mới tự học được người ta mới học bên ngoài được chứ còn những người mà như bình thường thì không có không có không dễ dàng học bên ngoài đâu đó giống như các bạn đi học trong trường thì thì nó sẽ dễ hơn còn các bạn ở nhà tự tự mày mò tự học thì nó hơi khó hơn ừ, thì làm giàu thì sẽ có nhiều cách làm giàu nhưng mà cái để mà các bạn làm giàu à, ở mức độ cao giống như là các bạn phải quản lý những cái tập đoàn lớn những cái công ty lớn thì những cái người mà khi dễ kia đó họ chỉ là những cái chủ tiệm này nọ kia hoặc là cho dây số đề hay là à, những cái chủ tiệm nó gọi là tiểu thương đó các bạn trong cái xã hội nó gọi là tiểu thương tiểu tư sản thôi chứ không trong các công con mắt của các bạn có thể là giàu nhưng mà đối với xã hội nó nó chỉ là tiểu thương tiểu sản không lớn nha các bạn lớn là những công ty những tập đoàn lớn đó, đó thì mới gọi là những con những cái cái cái cái, cái giàu gọi là giới siêu giàu thì người ta đều phải đi học người ta đều phải đi học cả cho dù người ta không có bằng cấp đi chăng nữa thì cái tỷ lệ không có bằng cấp nó ít lắm các bạn nhưng mà người ta gọi là thiên tài các bạn nghĩa là người ta tự học được ờ, và thứ hai nữa là người ta cũng có một cái đội gọi là cố vấn cho người ta thì cái đội đó đương nhiên là phải có bằng bằng bằng bằng bằng, bằng giữ luôn thì ờ, một người không thể nào làm được cho điều khiển một cái tập đoàn lớn được nó thì phải có cho nên bằng cấp rất là quan trọng trong xã hội ngày hôm nay à, chứ không phải đơn giản như các bạn ví dụ như cái người mà khi khinh thường đó đó họ gặp những cái người mà có bằng mà họ người có bằng mà họ, người ta giàu đó thì họ đâu có khi dễ được họ trả lời như thế nào cho nên các bạn đi học các bạn đừng buồn à, đừng có nghe những cái cái cái cái người đó nói còn cái chuyện mà nó tài lộc nó đến với mình được hay không là do bản thân của các bạn à, chứ không phải là là do đôi khi các bạn nhục chí các bạn à, không có tài năng các bạn lại nghe như lời đó các bạn bỏ đi thì nó không không nên thì à, như các bạn cũng biết là đi học đại học đó các bạn là một cái ờ, học rất là dễ nó không giống như ờ, học phổ thông ừ, các bạn có thể cúp cua cúp tiết ví dụ môn này học kỳ này các bạn học cũng không học kỳ sau các bạn học học lộn xộn học tùm lum hết các bạn cũng học sao các bạn học đó. thì các bạn vô chơi game này nọ kia nữa thì cũng các bạn cũng sẽ có cái bằng nhưng mà các bạn không có năng lực các bạn là những người đó là những người thất nghiệp các bạn chứ xã hội Việt Nam đang phát triển rất là lớn và cái nhân lực nó không đủ cung cấp cho các công ty đâu nhưng mà cái nhân lực người ta cần đó là cần cái năng lực thực sự cần có đương nhiên là người ta biết các anh là mới tốt nghiệp các anh sẽ không có nhiều kinh nghiệm người ta biết nhưng mà người ta cũng sẽ biết được trong quá trình học các anh học được cái gì tại vì người ta cũng đã từng đi học qua nhưng mà khi mà ta phỏng vấn anh các anh không trả lời được có nghĩa là cái năng lực của anh uh, không có cái gì cả trong quá trình đi học anh toàn cúp tiết cua gái uh, rồi à, chơi game này nọ kia không thì các anh không nỗ lực trong quá trình các anh học tập đi học thì cũng có học dở học giỏi chứ học học khá chứ không phải là cứ có các bạn đại học được các anh tài năng các bạn đại học là các anh giỏi đâu no no không có cái chuyện đó cho nên là cái năng lực thực sự mới là cái điều quan trọng thì cái năng lực này các anh có thể học bên ngoài và học ở trong trường nhưng mà tốt nhất học trong trường tại sao khi các anh nộp hồ sơ người ta xét cái bằng người ta coi chứ rồi người ta mới tuyển phỏng vấn vào đó thì nếu mà anh không có bằng á thì ví dụ như nói về ngoại ngữ thì có những người không có bằng bằng, à, bằng cấp nhưng người ta nói dịch rất là lưu lót đó. người ngoại ngữ người ta sẽ có à, rất là nói chuyện rất là lưu lót nhưng mà những cái tài năng đó thì cần phải có người biết đến ví dụ như có thằng giám đốc đó đi uống cà phê nó gặp nói chuyện thấy người đó có tài năng nó về thì nó không cần quan tâm tới bằng cấp của người đó. đó nhưng mà ví dụ như nó không có cái cơ hội đó nó chỉ xem trên cái giấy tờ trước thì thằng đó gớm đó các bạn thì cái tỷ lệ mà ờ, ờ, đạt được cái thành tựu đó của những người không có bằng cấp là rất thấp đó, các bạn thử thử hình dung trên trên trên các bạn coi bỏ ra vài phút trên mạng rồi các bạn thấy những người mà dù như có tiền hay siêu giới siêu giàu thì khoảng như 90 phần trăm là người ta có bằng cấp người ta đi học rồi còn ở cái số ít số nhỏ thì không thôi không nhưng mà cái đó là thuộc dạng tài năng các bạn là người ta bẩm sinh là người ta tài rồi người ta đi làm thầy luôn rồi chứ không phải là người ta ờ, không biết gì đó thì mình đi học mình phải phấn đấu còn mình không phấn đấu là mình mình mình chết thôi chứ không có phải là à, bằng hay là không bằng nhưng mà có bằng thì có lợi thế hơn mình đi học á, thì mình sẽ có được cái tính ổn định là cái trước cái ổn định xong thì mình từ cái ổn định mình phát triển giàu có lên nó còn nếu các bạn chưa có được ổn định thì làm sao các bạn phát triển giàu có lên đó thì cái cả những cái người mà không có đi học mà người ta kiếm được tiền nhiều người ta giàu đó giàu đó là kiểu tư sản đó, mình nói vậy thôi nha thì ờ, người ta cũng cho con người ta đi học và nếu như người ta nói người ta ừ tao giàu không cần bằng cấp tao giàu tao không cần học đại học thì người ta không cần phải cho người ta con người ta đi học làm chi nhưng mà người ta vẫn cho con người ta đi học có nghĩa là cái điều đó là cái điều đúng đắn điều đúng đắn các bạn điều đúng đắn cái điều gì mà xã hội mà phần lớn người ta làm đó là đúng đắn rồi đó còn cái điều mà các bạn đi ngược lại thì một là tài năng hai là tầm bậy chứ không có cái, cái khác hơn ừ, thì uh, cho nên là các bạn mà đi hang học mà thất nghiệp cũng nhiều đấy bạn ừ tôi học kỹ sư gì đó tôi tốt nghiệp đại học này đại học kia mà tôi chỉ gặp tôi không xin được việc làm thì những bạn đó phải coi lại các anh phải coi lại cái năng lực của các anh đúng không có phù hợp với xã hội chưa đó. À, còn có những người đi học đó, thì học trái ngành học cái ngành mà xã hội không cần các bạn mà cần rất là ít thì cũng khó thì các bạn phải làm trái ngành thì khi các bạn làm trái ngành các bạn phải học tập lại từ đầu thì các bạn cũng phải học chứ các bạn không học không không được đó cho nên khi các bạn học đại học các bạn phải định hướng được cái ngành nào mà xã hội ta đang cần đó các bạn mình lấy ví dụ như là cái ngành công nghệ sinh học đi công nghệ sinh học xã hội nó cần ít lắm khi mà các bạn học nhiều ngành đó thì các bạn sẽ bị thất nghiệp thôi là chuyện đương nhiên rồi vì cái ngành đó người ta ít rất cần thì mình học thì nó thì là thì gọi quý hiếm rồi thì nó khó đó, ví dụ như các bạn học ngành công nghệ thông tin hay học ngành kinh tế hay học cái gì đó thì các bạn sẽ dễ hơn đủ vấn đề là các bạn học đại học ở địa phương quê các bạn không có cần nhưng mà trên khó xin việc thì trên thành phố xin việc rồi đó cũng là một vấn đề đó các bạn ví dụ như địa phương của, đó, của mình đi địa phương của mình toàn là thủy hải sản đó thủy hải sản đông lạnh gạo đó và các bạn đi học những cái ngành hàng không vũ trụ gì thì, thì làm gì kiếm công ty mà tiễn bạn làm gì có không có đó. thì các bạn phải học cái ngành thủy sản cái ngành còn học cái phù hợp với cái địa phương phù hợp với kinh tế của cái quốc gia đó họ đang là kinh tế đang hướng theo cái cái, cái nào chứ không phải là các bạn học cái nào cũng được ở Mỹ thì nó khác các bạn ở Mỹ thì nó có như là một ngành kinh tế gọi là tổng lực các bạn học cái nào các bạn cũng có thể có công việc hoàn bạn mà phải có năng lực nha đương nhiên phải có năng lực người ta mới nhận người ta trả tiền cho các bạn mà các bạn không làm được gì là người ta không có trả đâu đó thì nó sẽ rộng mở hơn ví dụ như hàng không vũ trụ cũng có nghiên cứu cái quần gì cũng có còn ở Việt Nam mình không có gì đó các bạn học học học lo học, học nhầm đó. đam mê cũng là đam mê nhưng mà có tiền mới đam mê được không có tiền không đam mê được mình học theo cái đam mê đôi khi cũng chết nhưng mà lúc nhỏ thì cũng không có đam mê đâu ừ, thì à, mấy các bạn nào mà khi dễ người ta có bằng gì đó thì các bạn nên cũng suy nghĩ lại và những các bạn đang có bằng mà không trên được gì thì các bạn cũng xem lại nha